vầng trăng cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ chặt đôi câu thơ bẻ đôi câu thơ tôi làm mái treo lướt gió khúc dân ca quê mình để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình bao ân tình mộc mạc lãng quê trưa nắng hè gọi nhau dầm sáng tre xanh chiếc áo tơi ra đồng dù trời đổ nắng chang chang vẫn quang để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai tình tôi cứ lắm cắt nửa vầng trăng cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ chặt đôi câu thơ bè đôi câu thơ tôi làm mái treo lướt gió đưa tôi về đưa tôi về với trong khung dân ca quê mình để nghe tiếng sáo thanh thang cánh cò đã có lần em dần hơn tôi đêm ra đồng em đổ ánh trăng vàng đi trăng trưng ngôi ngoài hương buồn vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đông câu ca rằng hết dần đầy mãi khúc ca sao em và tôi chốn quê nghèo ta có mình một ngày băng mấy trăm năm hỡi người một ngày băng mấy trăm năm